Vâng, xin chào tất cả anh em Ngày hôm nay thì mình sẽ à, làm một video coi như là video đầu năm mới để có gì à, tặng mọi người tặng tất cả các anh em nuôi chim bồ câu thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp một à, thắc mắc cho anh em nuôi chim bồ câu từ nuôi chim bồ câu mô hình lớn đến nuôi những mô hình nhỏ lẻ thì để có thể à, nuôi được con chim bồ câu thì mình phải chuẩn bị những gì và mình sẽ có những cái kiến thức cơ bản nào à, đối với những anh em nuôi chim bồ câu mà nuôi à, mô hình à, ít hoặc vừa phải á, thì anh em cần phải biết những cái kiến thức này để có gì mình nuôi bồ câu cho hiệu quả thì cái thứ nhất đó là à, chuồng anh em ạ nuôi con gì mình phải có cái chuồng chặt thì à, nếu mà anh em mà điều kiện kinh tế không có thì anh em có thể à, xây được cái chuồng à, đơn giản hơn tùy theo kinh tế của người còn những cái bắt buộc là anh em phải có nhất là cái lồng anh em cái lồng đây lồng sắt lồng này là lồng ở à, trại mình tự thiết kế luôn nhé thiết kế theo à, mô hình của Thái Lan ấy thì anh em mua những cái lồng ở bên ngoài này là không có đâu sẽ không có những cái lồng mà kích cỡ chuẩn như thế này có thể là anh em mua ở ngoài ngoài chợ người ta bán á thì cái kích thước nó nhỏ hơn và cái thép này nó bằng hơn rất là nhiều anh em thì thời gian thôi còn ở trại mình à, cái này là mình à, tự thiết kế tự à, làm luôn tất cả những cái hệ thống này thì nó dùng được nó rất là bền còn nói chung là về lồng cũng máng ăn là thứ thì nó không có vấn đề đơn giản còn cái kế tiếp nó là con giống cái quan trọng nhất đó là con con giống anh em ạ anh em mà lựa được con giống và chất lượng thì anh em nuôi nó mới thành công được để trại mình đó là chuyên của công phái thương hiệu đây đây anh em nhé đây à, đây là cặp à, bồ câu à, titan thái siêu thịt này thì à, cái vấn đề à, kế tiếp mình cần phải à, cho anh em nhận biết đó là phân biệt chống mái anh em nhé cách phân biệt chống mái trên bộ câu thì à, thì đây mình sẽ cầm à, camera mình à, chỉ sát cho anh em luôn đó là phân biệt chống mái như thế nào cho chuẩn nhá đối với cái cách à, mà cầm lên mà chổng đuôi lên và cục đuôi xuống á, thì có nhiều anh em không thực hiện được thì à, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái à, nội dung để cho tất cả anh em nhìn vào anh em biết luôn đối với con chim bồ câu trống á thì cái chỗ cái lô mũi cái nhân trung của nó nó to hơn anh em nhé anh em để ý con còn bên à, phải này nó to hơn rất là nhiều chứ anh em không có lựa vào à, nhìn vào kích cỡ của nó con nào to là con trống con nào à, nhỏ là con mái nhá không có chuyện đó đâu tại vì có nhiều con con mái nó to hơn con trống rất là nhiều đấy con ở bên trên là con trống anh em anh em nhìn thấy cái cái chỗ mũi của nó to hơn không to hơn rất là nhiều con mái của nó thì nhỏ hơn và cái mỏ của nó thì nhọn hơn nhá còn con mái thì nó con trống thì nó tù nó nó to hơn đấy, nhìn rất là đơn giản cái phân biệt chống mái này là một cái à, kiến thức là cực kỳ quan trọng anh em nhé nó quyết định đến cái à, việc mà mình à, kép cặp á kép cặp mình chuẩn á thì nuôi nó mới ok được đây đấy là mình vừa mới cho chim ở trại mình ăn xong đấy anh em có thể thấy này thấy cái nhân sung của nó đây con trống nó nó to hơn nhiều này con mái nó nhỏ và anh em để thấy cái mỏ của nó con mái nó nó nhọn lắm con mái nó nhọn nó dài hơn anh em nhé còn đây là cặp chim bồ câu uh, ờ, làng anh em nhé hai con này thì uh, tầm khoảng từ 10 uh, 14 15 ngày tuổi anh em ạ cũng rất là to rồi đấy anh em à, nuôi chim bồ câu còn à, cái tiếp theo đó là cho chim bồ câu ăn bằng cái gì anh em nhé à, cái này là lúc nãy mình cho chim ăn nó ăn gần hết rồi anh em đây là còn một ít lại thôi cái thứ nhất đó là cá món cò anh em ạ cá món cò cá món cò này thì mua là cực dễ hầu như ở khắp Việt Nam mình ở đâu có cá món cò cám à, gà đẻ anh em ạ cái thứ hai là bắp bắp xay nha em bắp thì cực kỳ dễ đấy bắp anh em xay vỡ đấy nhá anh em đừng để to quá to nó ăn nó không tiêu được còn à, cái vấn đề mà lú mì ấy thì anh em nào mà có thì cho nó ăn càng tốt không sao cả còn tuyệt đối anh em không có cho nó ăn thóc nhé thóc là tuyệt đối không cho ăn gạo thì anh em cho ăn gạo lứt được gạo mà mình đã tách vỏ ra rồi á chấu ra rồi thì mình à, cho nó ăn thì ok đấy cái vân đực còn không thì anh em cứ trộn cám con tờ và bắp cho ăn thôi còn à, tiếp một cái à, vấn đề đó là chim bồ câu là bao nhiêu tháng là bắt đầu vào đẻ thì à, đối với chim bồ câu à, thái siêu thịt ở trại mình thì à, tầm khoảng à, 5 đến 6 tháng là bắt đầu vào đẻ anh em ạ chim bồ câu á, từ lúc mà nó nó nở ra đến lúc nó sinh sản được thì tầm khoảng 5 đến 6 tháng là bắt đầu sinh sản còn à, tầm ở độ tuổi là 3 tháng 3 tháng đến 4 tháng là cái độ tuổi đó là mình ghép cặp cho nó mình ghép cặp chuẩn đó 100 trăm á thì vào đẻ thôi là tầm cái độ tuổi đó còn à, riêng uh, cái uh, cái uh, trứng của nó nhé đây uh, trứng mình bỏ vào máy ấp trứng rồi đây uh, uh, đây đây đây nha đây riêng riêng anh em anh em nhìn cái cặp này này con này là à, à, đang à, nuôi con ở bên dưới nhưng mà ở trên là bắt đầu vào đẻ đấy đẻ luôn rồi đấy anh em thấy con à, hai cái cặp bồ câu ràng dưới nhìn to không nhìn rất là khủng luôn mà cặp bố mẹ ở trên là bắt đầu đẻ lại rồi nên mình hay nói đây là dòng bồ câu à, siêu đẻ siêu thịt là vậy rất chất lượng anh em ạ thì quả trứng này anh em nhé anh em nhìn quả trứng ở bên trên á thì à, tầm khoảng là quả trứng thì hai ngày nó con mái đang ấp anh em ạ thì tầm khoảng 2 ngày thì à, bồ câu nó sẽ đẻ xong và chu kỳ đẻ một lần nó thì nó đẻ à, hai quả trứng em ạ hai quả và hiếm lắm và thì sẽ có là ba quả cái này chúng ta có một quả trứng anh em thì một quả trứng từ lúc mà nó đẻ đến lúc nó nở ra thì à, tầm khoảng 17 18 ngày anh em ạ 17 18 ngày nó sẽ nở ở trại của mình thì mình cho ấp vào máy trong bộ máy cho nó chuyên nghiệp và nở đều anh em với lại nó không bị à, vỡ cái buổi chiều 5 đến 6 giờ chiều thì mình sẽ đi lượng trứng anh em nhé còn anh em nào mà nuôi mà số lượng ít thì anh em cho nó ấp luôn không sao cả có công ty ra tay siêu thịt là được một cái nó ấp rất rộng và nuôi con cũng rất là tuyệt vời luôn anh em có thể thấy là những con à, chim bồ câu mà con á, ở dưới rất là khổng lồ và đang đẻ bố mẹ thì đang đẻ tiếp ở trên rồi à, có một cái vấn đề nữa đó là anh em nào mà ờ, mới đầu nuôi ấy, thì anh em cứ nghĩ là chim bồ câu uh, nó phải uh, có trống thì nó mới đẻ nhưng mà đó là ừ, không đúng rồi anh em nhé nó cũng giống như gà không cần uh, đặt mái nó vẫn đẻ bình thường nên anh em nào mà nuôi bồ câu mà bỗng một sáng ngủ dậy phát hiện ở trong cái một cái lồng này mà có bốn quả trứng ấy, thì là mình đã ghép nhầm rồi đấy mình đã ghép nhập à, hai con mái thì nó sẽ đẻ à, bốn quả trứng và trứng đó thì chắc chắn là không nở đâu nha bởi vì nó không có có trống á để anh em lưu ý tiếp một điều như thế nữa còn uh, chim bồ câu ra vàng á, thì uh, bao nhiêu ngày thì mình làm thịt được đối với những cái cái giống chim khác á, thì uh, mình không nói có thể là nó lâu hơn anh em còn riêng về cái dòng bồ câu ti tăng thái xương thịt ở trại uh, của mình ấy, thì uh, à, 25 đến 30 ngày là mình đã làm thịt rồi là mình đã bán là cung cấp cho hệ thống nhà hàng của mình cũng như là những cái điểm bán xỉ lẻ của mình ấy. thì 25 à, ngày đến 30 ngày thì uh, cái trọng lượng của nó là chắc chắn là phải trên 5 lạng anh em nhé khi mà câu chắc chắn là phải trên 5 lạng đối với chim bồ câu của mình thì uh, mình làm lông mình làm lòng xong các thứ thì không có hao lắm nhưng mà chim của con của mình là 100 phần trăm là khi mà xuất ra làng bán thì uh, nó phải trên năm lạng hết thì đó là những cái uh, kiến thức cơ bản uh, đối với những anh em nuôi chim bồ câu anh em cần phải nắm dù dù có nuôi ờ, hai ba chục cặp hay là vài trăm cặp hoặc là lên cái số lượng vài ngàn cặp thì anh em cũng phải nắm những cái kiến thức cơ bản như vậy còn riêng về bệnh thì à, bồ câu ti đang thái sinh thịt của mình thì mình hay nói nó là chim của, của mình là không bị bệnh anh em ạ nên anh em cũng không cần xài thuốc hay bất cứ các loại thuốc nào à, cái uh, vòng đời của nó đây mình nói chút xíu thêm về vòng đời của nó thì uh, chim bồ câu ti đang thái sinh thịt ở trại mình là khoảng từ 10 đến 12 năm anh em nó lẻ từ 10 đến 12 năm thì lúc đó mình uh, mới bắt đầu thải thải uh, đem chim bố mẹ đi thịt còn đối với những cái dòng khác thì uh, hoặc là họ thúc à, cho ăn đến giờ thì họ chỉ nuôi được khoảng 4 đến 5 năm thôi anh em 4 đến 5 năm thôi là đáy dòng chim nó là bỏ đi rồi còn riêng với trại của mình hệ thống của mình chim những cặp chim giống chất lượng thì uh, uh, tầm khoảng 10 đến 12 năm thì mình mới phải uh, phải thay giống mới rất là tuyệt vời nói chung là nuôi chim bồ câu thì nó nó cũng à, rất là đơn giản thôi anh em ạ rất là đơn giản thì à, đối với những cái à, kiến đó là những cái kiến thức cơ bản đối với anh em nào mà muốn nuôi chim thôi đây anh em có thể thấy này đang nuôi con này đây là những cặp chim bố mẹ này là vào đẻ hết rồi anh em nuôi con cực giỏi luôn anh em thấy là những cặp chim bồ câu ra làng không đôi khi nó còn to ngang ngửa mấy cặp chim bồ câu bố mẹ chứ đâu phải chuyện đùa đâu có thể nói là nuôi chim bồ câu là một cái à, hướng phát triển kinh tế mới rất là hay luôn anh em mà chim bồ câu mình nuôi ở những cái tỉnh thành khác đó, nó không bằng mình nuôi ở trên à, à, khu vực tây nguyên đâu anh em ạ anh em có thấy là những cặp chim nó, nó siêu to không rất là to anh em nhé nuôi con thì phải nói là cực kỳ giỏi luôn đấy thì uh, nhìn chung là những anh em nào mà nuôi chim bồ câu thì anh em phải biết những cái kiến thức cơ bản như vậy còn uh, mình nuôi chuyên sâu thì uh, anh em cứ uh, bình luận ở bên dưới rồi mình sẽ uh, hỗ trợ thông tin để có gì anh em nuôi chim nó thành công nhé rồi video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng và chúc anh em à, có một năm mới nhiều thành công này làm ăn thì thật nhiều may mắn đặc biệt là đối với những anh em nuôi chim bồ câu và anh em nào mà muốn giao lưu và có nhu cầu thì cứ liên hệ à, mình nhé thì mình sẽ um, hỗ trợ anh em từ Facebook, à, Zalo đến YouTube này thì anh em cứ liên hệ mình nhé rồi xin chào tất cả mọi người